Em à, tình trường như thế nào cơ? Cũng kha khá dạ. Mối tình dài nhất của em là quen hồi đại học 4 năm dạ. 4 năm là cũng dài, sao rồi mình không tiến tới hôn nhân được? Tại vì tính các hai người cũng không có hợp nhau á chị Không hợp mà quen 4 năm Nói chung là 4 năm đó bạn đã ráng chiều em chứ phải năm thứ tư hết chiều nổi rồi Ủa em nói chiều nữa thì sao? Em cũng không biết, chắc vậy nó mới ế đó chị Rồi từ lúc đó tới nay? Dạ, à, từ đó tới nay thì công việc của em cũng bận rộn Cho nên là em cũng không có tìm hiểu nhiều người nhưng mà quen một tình 4 năm rút ra là tại vì mình chiều không được rồi là chia tay là dạ. do ta tánh mình sao mình khó chịu hay là mình mình như thế nào mà người ta chịu không nổi em hơi trẻ con á bạn đó thì cũng chín chắn nói chung là lúc đó em cũng chưa chín chắn thôi rút kinh nghiệm cho lần sau bây giờ đã bớt nhõng nhẽo chưa dạ em sẽ cố gắng cố gắng thôi chứ cũng chưa chắc nữa hả dạ trời đất ơi rồi bạn nam giới thiệu mình đi xin chào anh Nguyên Linh xin chào chị Cát Tường cùng à, quý vị khán giả em tên là Hoàng Ân năm nay 30 tuổi hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em quê Đồng Tháp ạ. À. à, nhưng mà công việc của em chính là làm gì? Dạ hiện đang làm làm là kỹ sư quy trình. Kỹ sư quy trình hả? Dạ. Ủa là sao em? Ở trong nhà máy có một quy trình sản xuất ra cái sản phẩm để đảm bảo cho quy trình nó chạy thông suốt thì em là người à, đề ra những cái kỹ thuật để cho những bạn à, công nhân, những bạn kỹ thuật ở đó làm việc tốt nhưng mà em đang dạ. làm việc ở Đồng Tháp hay là làm việc thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Rồi mời em gái giới thiệu. Chào à, chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh, chào à, quý vị khán giả. Em tên là Tịnh Uyên. Em năm nay cũng 30 tuổi. Em hiện là nhân viên văn phòng. Em sinh ra lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà quê nội thì ở Bình Định. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em là em thân thiện, dễ kết bạn với lại tất cả mọi người dạ điểm yếu của em là nữ công gia chính của em chưa được tốt lắm thôi miễn chịu khó học là được dạ rồi bạn trai điểm mạnh điểm yếu mình là gì điểm mạnh của em là à, tú nữ tường là em biết nhưng mà em không có phạm vô ạ à. có cái gì mà nà, nổi trội lên không ưu điểm của em á dạ nấu ăn thì em cũng biết nấu rồi, một số giỏi. món um, à, gia đình thôi à, em có mấy mối tình rồi dạ à, hai mối tình mối tình dài nhất là bao nhiêu năm dạ mối tình dài nhất là 6 tháng ạ à. còn mối tình ờ, ngắn nhất là là một tháng ạ à. sao mà ngắn như vậy thời điểm đó là em quen bạn nữ là năm 2012 ờ, ừ. sau khi quen một thời gian thì em với bạn đó có những cái uh, xích mích mà em thấy nó rất là nhỏ nhặt thì sau này thời gian sau em suy nghĩ lại là mình chưa đủ chín chắn trong ừ. tình cảm nên mình dẫn tới chia tay mối tình đó nói chung là lúc đó mình chưa chín chắn dạ bây giờ chín chắn thật sự chưa dạ là chín chắn rồi à chín chắn rồi đi tìm người yêu nha dạ mà bạn gái em à, tình trường như thế nào cưng cũng kha khá dạ mối tình dài nhất của em là quen hồi đại học 4 năm dạ. 4 năm là cũng dài sao mình không tiến tới hôn nhân được tại vì tính cách hai người cũng không có hợp nhau á chị không hợp mà quen 4 năm nói chung là 4 năm đó bạn đã ráng chiều em chứ tới năm thứ tư hết chiều nổi rồi em khó chiều nữa thì sao em cũng không biết chắc vậy nó mới ế đó chị rồi từ lúc đó tới nay Dạ, à, từ đó tới nay thì công việc của em cũng bận rộn cho nên là em cũng không có tìm hiểu nhiều người. Nhưng mà quen một tình 4 năm rút ra là tại vì mình chiều không được rồi là, là chia tay. Là dạ. do ta tánh mình sao mình khó chịu hay là mình mình như thế nào mà người ta chịu không nổi em hơi trẻ con á bạn đó thì cũng chín chắn nói chung là lúc đó em cũng chưa chín chắn thôi rút kinh nghiệm cho lần sau bây giờ đã bớt nhõng nhẽo chưa dạ em sẽ cố gắng bớt cố gắng thôi chứ cũng chưa chắc nữa hả dạ trời đất ơi thôi được rồi em muốn tìm một người bạn trai như thế nào dạ rút kinh nghiệm từ nhiều cuộc tình khác em muốn tìm một người bạn trai kiên nhẫn với lại rộng lượng kiên nhẫn rộng lượng nhưng bản thân mình cũng phải bớt bớt lại một chút xíu dạ em ráng tím nha về ngoại hình bạn trai đó nhìn dễ thương là được có mẫu người lý tưởng như thế nào không da trắng rút cười dễ thương chút da trắng cũng có hơi trắng trắng cười dễ thương khó đó còn gì khó hơn không có cái gì không thích ở người bạn trai không tính em cũng dễ chịu cho nên tạm thời vẫn chưa có gì em dễ chịu đâu dễ chịu dễ chịu mà người ta chịu nổ nổi chia tay mà dễ chịu tại vì hồi xưa thôi giờ em khác rồi mà giờ khác rồi mà đúng không dạ. giờ lớn rồi đúng không dạ bây giờ anh cho em coi cái hình của chàng trai hồi lúc nhỏ nè em đoán anh đó giờ sao trời đất ơi <laughs> dạ giờ chắc ảnh trắng ra dữ lắm em ừ. được không em đoán được lý tưởng của em á được chưa dạ dạ chắc cũng được chắc lớn cũng được khác ha. ha thấy cũng khá khá ha dạ rồi duyệt luôn rồi còn bạn trai bạn uh, muốn tìm người yêu như thế nào dạ em uh, thích bạn nữ uh, nói chuyện với người lớn lễ phép có xu hướng là hướng về gia đình em đoán thử coi bạn nữ bên này như thế nào dạ em bên... uh, nghe bạn nữ nói chuyện thì uh, thấy uh, giọng cũng dễ thương cho chị rồi dễ thương chắc chắn là bao dễ thương luôn dạ uh, thì cao thấp mập ốm cả thấy mọc ốm thì em không dám đoán nhưng mà em nghĩ tính tình ờ, cũng dễ mến ừ. và em có cảm giác như là không có khó chịu em nghĩ dễ chịu dễ chịu mà. nhưng mà khó chịu à trẻ con dạ bây giờ nhìn hình thử nha dạ nhìn hình đoán nha dạ đó wow. trẻ con thấy không dạ dễ thương khó chịu giờ y chang vậy luôn á 30 <laughs> tuổi y chang vậy luôn á được không giờ phải lớn hơn nhiều chứ chị không cũng vậy à thì ờ, bên ngoài chững trạng nhưng mà bên trong thì trẻ con thì ờ, tiện cho em ờ, rồi. chăm sóc với lại chiều chuộng rồi nếu như bạn hồi coi được thì em định là chừng nào em tiến tới hôn nhân được khoảng một năm em sẽ tiến tới hôn nhân ạ à. mình chuẩn bị gì để tiến tới hôn nhân chưa dạ thì uh, cũng có một khoản nhỏ nhỏ để tiết kiệm nhưng mà à. cũng chưa có tính là đầu tư vô chuyện đó trời đất ơi rồi được rồi bây giờ nếu lập nghiệp là lấy nhau thì mình tính sinh sống là phát triển cái kinh tế gia đình á mình sẽ lập nghiệp ở đâu Dạ thì sẽ lập nghiệp và ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. À. Tại hiện tại em đang ở với ba mẹ ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À. Dạ. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Ví dụ như bạn nó hơi phàn nàn, à. bạn nó đi làm về mà uh, ví dụ như thấy hơi mệt hay là hơi khó chịu vấn đề gì đó mà có thể chia sẻ với em thì ờ, một đôi lúc thì thôi thì thì đồng ý nhưng mà ví dụ như ngày nào cũng về cũng nghe ở ờ, anh này thế này cô kia cô nội như thế kia Nên là rồi. kể chuyện trong dạ. công ty trong chỗ làm đó là em yeah. Dạ. không có muốn nghe ba cái cằn nhằn mấy cái chuyện đó đúng yeah, dạ, không thật sự là nếu mình ngày qua ngày như vậy mà mỗi ngày về một tiếng mấy hai tiếng thì chắc em chị không nổi <laughs> rồi hiểu lăng cũng nghe được rồi ha bây giờ anh sẽ qua anh, anh thăm làng gái coi làm sao ha? dạ anh thăm. nếu được cái mình tiến tới luôn nha dạ cảm ơn anh ô chào em gái dễ thương bây giờ là đàn trai muốn năm nữa tiến tới được không em dạ mấy mình thêm nửa năm tìm hiểu nữa đi anh nói vậy thôi chứ trong tình yêu nhiều khi dạ, dạ. là làm luôn á anh làm kỹ sư ở trong nhà máy á anh gặp rất nhiều các cô công nhân xinh đẹp ở trong có ghen không em cũng gặp nhiều anh công nhân đẹp trai ở công ty em lắm luôn á có ghen không thì cũng đâu có gì đâu phải ghen anh không ghen đúng không dạ rồi anh thấy à, bên đàn gái anh chịu á dạ dạ hôm nay em đi với ai em gái dạ em đi với lại ba với mẹ với chị em có ba mẹ anh chị em nữa hả rồi cho chị gặp ba mẹ của em dạ chào cô chú ạ à. theo như nhận xét từ nãy giờ đó thấy là công việc á, thì nó đã ổn định rồi thấy là cũng ok đó dạ, cảm ơn nhưng cô. mà còn cái phần mở cái à, cái hàng rào ra đó dạ. thì à, hai đứa có cái sự tìm hiểu thêm á thì lúc đó mới mới quyền quyết định là do con gái dạ nói chung người mẹ chịu rồi đó dạ. vấn đề là cho con gái thôi người ta đi với ai dạ hôm nay à, em đi với lại à, ba mẹ à có ba mẹ luôn hả dạ, với lại à, chào cô chào, chú. Cô chú dạ à, cô xin chào cháu gái à, hôm nay đến đây gặp cháu cô rất là vui hai con thương quý hai con từ là hai người không chưa từng quen biết nhau nhưng hôm nay nhờ chương trình bạn muốn hẹn hò hai con có dịp ngồi lại với nhau thì đây cũng như là một cái duyên ở trong trời định cho nên à, hai con hãy tạo cơ hội à, để tìm hiểu và tiến xa hơn đó là mong ước của cô ạ dạ rồi. cảm ơn cô nhiều ạ rồi bây giờ, bây giờ mở rào cho hai dạ. bên gặp mặt đi mở rào chào uyên à, hôm nay ờ, tới với chương trình thì ờ, ân có làm cái món quà handmade à, đây là cái ờ, cái ly mà mình làm lại nó giống như là cái đèn ngủ á à, hy vọng là cái căn phòng ngủ của uyên nó sẽ thêm phần ấm áp và sáng sủa và những giấc mơ đẹp sẽ đến với uyên cảm ơn anh uyên có có sách tặng cho ân mời nguyên sách gì đó đọc đi em thử coi sách gì à, vậy buổi sáng dịu kỳ ạ đêm thì có đèn ngủ ngủ một giấc ngon sáng dậy là có buổi sáng dịu kỳ ha dạ. rồi vô chuyện tình yêu đi hai bạn à, nãy giờ nói chuyện thì à, uyên à, thấy ân à, có có đúng đúng như là Anh hình dung đi. của uyên không dạ em thấy gọi tên nó có vẻ nó nó dễ thương hơn à hồi đó tôi cũng gọi tên không à gọi được có ba bữa cũng anh em à ông xã bà xã tới giờ nếu mà quen nhau á thì ân cũng nói trước là công việc của ân khá là bận là có thể là đi làm cả thứ bảy chủ nhật thì ờ, những cuộc hẹn hò đôi khi phải ờ, cancel <laughs> mình đôi khi thôi phải không thì dĩ nhiên đó là cái công việc là những cái ờ, tạm thời thôi ví dụ như mình cái để mình kiếm sống hàng ngày thôi nó không phải là cái chuyện suốt đời còn cái chuyện mà hẹn hò này rồi có người yêu rồi sau này tiến tới hôn nhân thì mình nghĩ nó là chuyện cả đời nên cái chuyện mà đôi lúc đó mình có thể gác lại mình quan niệm thế nào về hôn nhân gia đình nói cho nhau nghe đi ân à, nghe nhiều người nói á hôn nhân gia đình nó giống như là cái nấm mồ của tình yêu á nhưng mà ân thì nghĩ khác hôn nhân nó giống nó giống như là cái kết thúc viên mãn của tình yêu nghĩa là hai người khi đã xác định là tin tưởng với nhau ân có yêu cầu đặc biệt gì về bạn nữ không thật sự là mình cũng không có yêu cầu gì đặc biệt ủa sao cũng được luôn hả <laughs> mình tin là tình yêu thì mà hai người gặp nhau á thì ờ, có cái cảm cảm xúc gì ở bên trong thì mình mới tiến tới tình yêu chứ còn kiểu mà gặp ai mình cũng có có cảm giác hay là mình, mình uh, tán tỉnh hay mình cưa đổi thì mình không thích cái kiểu đó bạn nam có thể làm gì đó nó ga lăng lãng mạn xíu thuyết à. phục sao tao mới bấm nút chứ có cái bài hát mà em em em hay thích rất rất là hay hát à, thì cái bài hát này em cũng muốn tặng luôn cho anh Linh với chị Tường với lại à, quý khán giả và cả bạn Uyên nữa là bài sau tất cả sau tất cả mình lại trở về với nhau từ như chưa bắt đầu từ như ta vừa mới quen sau tất cả lòng chẳng hề đổi thay từng ngày xa lìa kia đôi tim bồi hồi và ta lại cần nhau hơn nữa em xin hết ạ à, ân đã thích nhạc tiếng anh không ờ có có ân có hả Cause baby, when you left, I lost a part of me. It's still so hard to believe Come back baby please Cause we belong together Dạ hết rồi à, Dễ thương đó Hai bạn rất là dễ thương à, <clears throat> Bây giờ mình à, Mình nói chút xíu về tương lai đi Hai đứa khi mà có thể tiến xa hơn thì dạ. Chúng ta sẽ có một cái khát vọng, một ước mơ gì để phát triển kinh tế trong gia đình đó Anh thích mở quán cà phê không? Mở quán cà phê thì kinh phí nó cũng ờ, khá là lớn để mà nuôi cho quán cà phê nó sống á thì ờ, ân nghĩ là phải mình phải đi làm trước cái đã có có có tiền để mình mới đầu tư những ý tưởng kinh doanh của mình được quán cà phê không cần nhiều tiền đâu dạ vấn đề là do ý tưởng mình làm thế nào để phát triển thôi anh nghĩ thế này nè mình là người đàn ông trụ cột á mình phải nghĩ cái gì đó dạ. kinh doanh thì mình mới phát triển được còn nếu như thật sự chúng ta nghĩ cả đời phải đi làm thuê đó thì chúng ta cũng có nhiêu đó thôi dạ. ha theo kinh nghiệm qua là như vậy dạ rồi thì sau khi ờ, nghe ý tưởng của uyên là mở quán cà phê ừ. thì ờ, em thấy đây cũng một một cái hướng em cũng muốn phát triển ừ. được đó cứ khát vọng có ước mơ của mình thì mình mới chinh phục được bây giờ các bạn cũng đã nói chuyện với nhau nhìn nhau rồi trước mặt chúng ta là ba mẹ là gia đình hai bên chúng ta phải quyết định theo chính trái tim của mình bấm nút là hẹn hò tìm hiểu và tiến tới hôn nhân chúng ta trao cái duyên cho người đối diện nếu thật sự ta cảm thấy rung động và đối tượng đó có thể là một nửa của ta thì ta mới bấm nút nha quyết định là quyền ở các bạn hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm và phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm đó một hai ba hết thời gian tại sao em là không bấm, bấm nút dạ em thấy cũng chưa có hợp nhau lắm tính em thì có vẻ nhanh với lại năng động đó em thấy bạn trai có vẻ hơi điềm đạm quá à, bạn trai rất là năng động đấy nhưng có vẻ rằng bạn ấy bị một chút tiếng xét nào Gặp dạ, đó đúng đối tượng cho nên đúng là không? hơi rụt dạ, rè đó bạn ấy hơi bị rối em muốn nói gì không à, dạ cảm ơn anh linh và chị tường à, à, được có mặt ở trên đây à, tham dự chương trình bạn múa hẹn hò mà được uh, quen bạn uyên là em rất là vui đã anh thấy thế này à, chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn nữa yeah. Dạ. chỉ cần một tích tắc chúng ta đã mất đi một cơ hội biết sao được